Xin chào mọi người, mình ngày đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một nhạc phần uh, điệp khúc của bài Breaking Service của Breaking nhé. Uh, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người phần điệp khúc 1, điệp khúc 2 và đoạn uh, breaking cuối cùng nha. Uh, mình sẽ chia bài dạy thành 3 phần. Đầu tiên thì mình sẽ nhảy mẫu cho các bạn phần uh, điệp khúc 1 nha. Ta -da -da. then đây là thân trái thì thẳng xuống chân phải thẳng xuống đầu gối thẳng xuống đất tiếp theo này lên người này và sau đó nhún nhẹ vòng hông lên như thế này ok sau đó xoay về thẳng đầu ôm đầu nha xoay vào vòng trái sang sau đó này người bật kẹt tại chỗ xuống thấp như thế này hai tay thì đưa xuống này không sau đó xoay đầu vòng rộng từ phải sang trái một vòng này được chưa ok chụp lại nhé xuống đây lên này vòng qua hông và xe bếp tiếp theo ừ, xuống tóm mạnh chậm hơn vòng ba và sau đó à, sau đó tiếp theo này mình người đấm tay lần lượt như này cho mình rồi đấm tay phải cho nhá một này ta ta ta ta được chưa thì đồng thời khi mình đấm hông này về tiêu đây mình kéo đây đây để không qua lại người mình đây tay trái tay phải là trên không đấm đây đấm đây đấm đây cứ tay phải đấm xuống thì là không đẩy lên đấm này parallelogram đoạn đoạn này ok tiếp theo này mọi người người đà như này tay phải là sau đưa trước và sau đó thì đơn như này đi parallelogram đoạn đoạn đúng còn về chân thì mọi người sẽ lên sau lấy đà này đưa cho mình chân phải lên xíu có thể nhấc luôn như anh được sau đó xuống đây và xuống như thế này mình được chưa theo này tay trước đổi tay lên lần nhất rồi đổi tay lên lần thứ hai và sau đó tay thẳng lên lên vuốt xuống và sau đó ngược lên gập vòng dừng và đổ lại và đổ lại rồi nhá khi tay phải làm lần từ đầu tiên cùng mình nhấc chân trái lên đây đồng thời này lần đầu sang cùng đây đổ chân này lần này mình không nhấc chân mà là đặt tại chỗ tiếp theo là đó lại nhá đi một hai ba and lên and chạm ok tiếp theo thì đến phần ráp của Lisa ừ, tay chân nhá rút và rút thật rút thật rút thật tay chéo ra chéo và hất lên trước như này ok để kết hợp với chân như cho mình nhá dậm chân trái này rút thì sẽ nhún xuống tiếp theo nhún và nhún sau đó chân trái đưa cao tay chéo ra đây em bằng à, ok nhìn lại cái chân của mình này rút rút và nhìn lại cái chân của mình nha đây tật này tật này tật này lên và đây và đây ok tiếp theo à, bây giờ mình đang ở đây là cái đúng không rồi bây giờ vòng cho mình bước chân phải lên nhìn xuống ok về bình thường này rồi sau đó mọi người sẽ đi một hai nhịp đó tay chỉ thẳng rồi tiếp theo tay cũng ở đây người sẽ đi. và sau đó thì mọi người đưa nhấn phải và hạ tay xuống là xong tiếp theo nhé mọi người sẽ đi lên cho mình khoảng hai ba nhịp hai nhịp thôi một hai đến nhịp thứ ba để người đánh không qua lại cho mình hai bên không thế nào rồi như thế này đó kết hợp với núi nữa phải ra mình vùng đó để đi ra thì mình rất là phiêu rất là thoải rồi lên nhá đầu tập quán đi lên cho mình này một hai đến ba đến không có trái ta bốn năm sáu bảy tám còn về tay thì mình sẽ thử đi nhá hoặc là mình sẽ kết hợp như mình ba bốn này năm sáu này bảy tám được chưa nhịp tiếp theo là mình chân về tay làm dấu ok nhé đánh vào và vào ba lần giống như mình zig zag vào và vào và vào ba lần được chưa khi tay đánh vào thì người sẽ đổ ra sau ngược lại người đổ ra này và đây và đây người với tay sẽ ngược hướng ok tiếp theo là đưa chéo thì chân trái bước ra được chưa về thẳng này rồi red t three t đánh vào đây cho mình hai lần đi đi theo chân ra từ tay miết miết ra ngoài rồi bây giờ nhé tay đầu đưa xuống như này phải ờ, nhún để hông lên ờ, đau về thẳng không nhún một xíu để hông lên là xong ok thì sẽ ờ, đến như các bạn chậm không năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy 您呢？ hai đây thì mình sẽ vào mình sẽ bật tên luôn thứ hai cả luôn nhé chậm năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy ba ba ba ba đi năm sáu bảy tám một hai ba bốn 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, xem lại cái này mình nhá tiếp theo này mình phải đánh không qua bên phải để đánh được không thì mình mình nhấc cái gót lên sau đó đánh không có phải một vòng này hai vòng vòng thứ ba vòng thứ tư thì kết hợp tay xuống á à, thử nhá you know đây một hai ba năm này ừ, lên chân trái như này nhá đổ bốn nhịp ngón tay của mình sẽ làm đi ở cái nhịp bảy của một hai ba bốn năm sáu bảy kiểu như vậy ok tiếp theo sắp đổ người đã đi xong như này rồi bốn nhịp người nhá thì mọi người sẽ lại đi chéo lên cho mình đi chéo chân phải lên chéo theo nhanh và để xoay lại phía sau gió truyền hông này hất mạnh một lần và sau đó thả chậm xuống và hất lần thứ hai được chưa sau khi hất thăm xong chúng nó sẽ về lắng nghỉ như nào sau đó vỗ tay bốn lần

áo và một hai ba bốn pretty pretty pretty pretty vậy là sự rất là nhanh